vậy rồi dạ. đất mẹ hết sức rồi chạy rồi ờ, ờ, ờ, nhỏ nhỏ nhỏ nhảy ra là đẹp á nhỏ nhỏ nãy là được đó anh đá tiếp theo khí đồ của em vậy là được ơi ơi tao không mày Trời ơi, tại gì Phải đâu rồi Thính phải nhảy rồi phải nhảy rồi phải phải phải phải ra phải ra phải ra em chơi đội với đội bình tân á đội bình tân nó đưa bà khó thôi đang quay người ta tưởng mình lừa đảo thôi à thôi à Ủa tổng kéo ra phê, kéo ra, kéo tao cho thấy mày, mình tống vô sao thấy mày. Nó kéo ra đây nè, mày tống như nó đâu có thấy mày đâu đó. Chặt kéo biên nè, kéo ngược dài nè, tống. chết vì từ số 2 lên là cậu không phải cậu ở nó tắm đó bình thận á đâu đi tàu ngồi đi về